đến với kênh Mầm Xanh Vai Cha. Những gì có ở vai cha, tất cả đều là chân lý. Ngày đầu tuần, nhớ lại hơn 2 năm trước khi bắt gặp biểu tượng vai cha, lúc đầu rất mơ hồ, nhưng thật sự nó vô cùng cuốn hút, rồi tìm hiểu, nghiên cứu. Một mình đi trên con đường độc đạo theo năm tháng, rồi những đồng nghiệp bên cạnh, tìm hiểu và làm việc, công hiến với khao khát lớn và mong ước Việt Nam và cộng đồng toàn cầu có nhiều và thật nhiều đại sứ trong giai đoạn beta. Đó là chân lý mà Vita, mạng xã hội tiên phong xác lập và viết lên những câu từ đẹp nhất cho sự chuẩn bị tuyệt vời. Mạng xã hội được quyền tự do ngôn luận. Mạng xã hội không bán dữ liệu người dùng. Mạng xã hội không quảng cáo. Mạng xã hội không có tin độc hại. Mạng xã hội trả lại tiền cho người dùng. Vita, mạng xã hội mới đã giải quyết triệt để những tồn tại mà tất cả các mạng xã hội khác đang gặp phải, mà cá nhân, tổ chức và chính phủ đều nhận thấy. Vaicha đã làm được những điều phi thường mà giới công nghệ số đang khao khát, nền tảng blockchain độc lập và tương quan với nền tảng mạng xã hội, có công thức chia tiền đỉnh cao, công bằng, có những hình mẫu đẹp nhất về một thế giới ảo, thật mà tất cả các mạng xã hội khác đều mong muốn hướng tới. Vài ta là hội tụ cộng sinh của Facebook, Amazon, YouTube, Bank DeFi, tất cả hoàn hảo trên nền tảng web 3, tuyệt đỉnh. Tất cả không còn là lý thuyết mà người dùng đã được trải nghiệm những tính năng siêu phẩm và hết sức tuyệt vời. Vì cụm từ chia tiền cho cộng đồng tại Vita và tầm nhìn đi trước thời đại, đã làm Vita, Mandy, mắc những hàm oan rất lớn tại Bỉ. Nó liên quan đến 230.000 thành viên toàn cầu, liên quan đến thu nhập, đến danh dự, uy tín và niềm tin cộng đồng, thẩm phán và chính phủ Bỉ sẽ chắc chắn nhận ra. Vai ta là một tòa lâu đài công nghệ trong tương lai, một hình mẫu của kỷ nguyên số, một xã hội thật trên không gian mạng đáng sống và hưởng thụ nhất. Công lý sẽ được phơi bày trước ánh sáng và dòng chảy của thời đại. Cả nhà hãy vững tâm, vững tin vào Mandy, con người của tầm nhìn, kiêu hãnh, trí tuệ, của lương tri và tinh thần bất khuất. Tony luôn tin vững tin vào một vai cha hào hùng và tráng lệ trong tương lai. Bởi đơn giản vai ta là cuộc sống, chính nghĩa sẽ chiến thắng. Đó là lý do mà cuộc sống này vẫn tồn tại, hạnh phúc vẫn nảy nở, vài trái ngọt vẫn dâng cho đời vào những ngày cuối vụ. Yêu thương cộng đồng tử tế, những trái tim đã ngấm vai cha, yêu và nhớ Mandy, nhớ những dòng status thân thương. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ tự hào vì chúng ta là Viter nghề cao quý trong những nghề cao quý